vui lòng để niềm đau thấy bao bắn hồng bước chân anh đi về chẳng còn lại mong được dăm hai ba năm dòng đến giờ nghe tiếng em đi laughing. không xảy ra chia tay vòng vai giấc mơ một lý do anh sẽ thôi mong chờ vì em là ai trong lòng tôi mà mang niềm đau bao ngày qua vậy là coi như ta mất nhau rồi cô đang dành cho ai đây bao nhiêu thứ tư thẳng hoa phai cứ nghĩ là sẽ giữ mãi được tình bóng bao nhiêu lần đã hy vọng về nơi sống yêu ban đầu chẳng ngóng đó bên nhau ấm đau đêm thu lại lo âu không sao đâu chia tay chẳng bao lâu rằng em đem tình yêu cho người